Chào mừng mọi người quay lại với kênh Người Lao động HN của mình nha Hôm nay thì à, mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan à, Hồ hoàn Kiếm Đây mọi người à, theo chân mình đi nha Hồ Gươm với vẻ đẹp cổ kính nên thơ là một phần linh hồn của Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều khách tham quan cây xanh quanh hồ gươm thì à, rất nhiều loại cây quý hoặc là cũng là đẹp như là cây à, gạo này cây vông cây lộc vừng cây liễu cây phượng đều tạo nên cái vẻ đẹp quyến rũ của hồ gươm và là cái nguồn cảm hứng à, sáng tác thơ ca nhạc bao đời của rất nhiều họa của rất nhiều họa sĩ nhạc sĩ Hồ Hoàn Kiếm này còn từng mang tên Hồ Lục Thủy, Hồ Tả Vọng và Hồ Ngũ Vọng đã tồn tại cùng Thăng Long. Ai mà đến Hà Nội thì cũng đều à, đến à, Hồ Hoàn Kiếm một lần để mới đúng là đã đến Hà Nội. Cạnh à, Hồ Hoàn Kiếm có một cái tượng đài là tượng đài của vua Lý Thái Tổ thì mọi người ờ, chắc đã biết về vị vua nổi tiếng này rồi mình cũng không cần phải nói nhiều thêm nữa Đây xa xa mình zoom vào mình thấy rõ trông rất là hiên ngang nói về vua lý thế tổ ấy, thì ông tên thật là lý công uẩn là vị hoàng đế sáng lập nhà lý trong lịch sử việt nam ấy nếu mình nhớ không nhầm thì ông ờ, Chị Vì đến năm 1009 và qua đời năm 1028. Sinh thì là ở Từ Sơn. Mất ông mất khoảng năm 1028 tại Hoàng Thành Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ. Ấy. Tên đầy đủ là Lý Công Uẩn và có mẹ là thân mẫu Minh Đức Thái Hậu. Ông nổi tiếng với ờ, chiếu giày đô nổi tiếng ấy. Mọi người mà đến ờ, Hồ Hoàn Kiếm thì đều có thể ờ, đến thăm tượng đài của ông. Ngay sát hồn kiếm luôn. Cạnh hồn kiếm còn có cái tháp à, hòa phong là dấu xưa thời động lại. Tháp hòa phong nằm ở đông nam hồ hoàn kiếm đối diện với à, bưu điện Hà Nội ngày nay mọi người cũng đều có thể tham quan như thế này. xa xa thì mình nhìn thấy ờ, tháp rùa tháp rùa được ờ, xây dựng vào thời ờ, pháp thuộc nên tháp rùa có hơi chút kiến trúc của châu âu tháp mình nhìn xa xa thấy cao 3 tầng các tầng nhỏ dần lên đến đỉnh tầng đỉnh được thiết kế như một chiếc vọng lâu bên trên chiếc cửa có cái chữ quy sơn tháp nghĩa là tháp núi rùa cạnh còn có cả vườn hoa ly thay tổ cảnh rất là đẹp nhìn các bạn đang check in quanh cái khu vực ờ, hồ gươm này có rất nhiều cây cây cổ thụ như ở đây là cây gạo rất là to đấy này chắc phải bao nhiêu người ôm mới chuyển cái cái tháp rùa kia là một cái tháp nhỏ nằm giữa cái nằm giữa hồ cái này được ờ, theo mình biết ấy thì được trùng tu rất là nhiều lần năm 1886 thì phải cạnh cái ờ, vườn hoa ly thái tổ này có cái phố là phố ờ, của Lê Lai Lê Lai, nói về Lê Lai chắc mọi người cũng biết rồi trong cái quần thể à, Hồ Gươm này có cái đền Ngọc Sơn lát sẽ mình à, mọi người vào đấy tham quan nhé đền Ngọc Sơn thì nó là một cái không gian rất là cổ kính rất lòng Hồ Gươm trong xanh được xây dựng từ những đầu thế kỷ 19. Ban đầu cái đền Ngọc Sơn này được biết đến cái tên là chùa Ngọc Sơn. Sau đổi tên thành à, đền Ngọc Sơn. Vì trong đền thờ thần Văn Trương khoa cử là Văn Trương Đế Quân và thờ vị anh hùng có công phá quân Nguyên thế kỷ 13 là Hưng Đạo à, Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Mọi người sẽ mình vào tham quan nhé Tháp bút thì có một cái ờ, tượng đài cảm tử quân nơi đây mà vào những dịp lễ Tết thì hay dựng sân khấu để có những chương trình ca nhạc rồi này nọ để mọi người tập trung Tháp bút này thì là một ngọn tháp bằng đá Đấy, mình nhìn thấy nó cao 5 tầng được xây à, dựng từ những năm à, tự Đức thứ 18 tức là khoảng năm 1865 theo ý tưởng của nhà nho Nguyễn Văn Siêu nằm ở phía ngoài lối vào cái cầu Tây Húc ấy, lối vào cầu Ngọc Đền Ngọc Sơn ấy tháp dựng trên một ngọn núi đá xếp có cái đường kính khoảng 12 à, mét đường kính của cái, cái đá vào khoảng 4 mét tháp vuông 5 tầng cao khoảng 28 mét trên thân của cái tháp thì có một cái à, khắc theo cái chiều dọc ba chữ tả thanh niên mang à, nghĩa huyết lên trời xanh là một cái biểu tượng văn chương mọi người hay à, khách du lịch tập phương khắp nơi hay đến đây à, để check-in chụp ảnh cảnh rất là đẹp Đây mấy cô đang à, chụp trượt check-in này vào à, đền Ngọc Sơn nhé đây là lối vào đây có cái à, cái gặp cô cái các bác các anh chị nó hóa vàng chắc là khi người ta vào đền người ta lễ xong rồi ra này có vàng tập trung chụp ảnh nhiều lắm trong này cái không gian nó cũng mát nhiều cây xanh nhiều cây xanh ở bên cạnh ờ, có hồ ở dưới là xanh lành nhờ đi nhờ anh đi ở cái lối dẫn ờ, vào ờ, đền ờ, Ngọc Sơn này hai bên hai bên có hai ông hổ trông rất là wow, quá dữ tợn Đấy, mọi người hãy tập trung để chụp ảnh các con chụp ảnh ở ngoài cái khu vực hồ thì có cái nhà bán đồ lưu niệm này mọi người có thể ghé qua cạnh cái tượng đài cầm được quân có phải mua đồ lưu niệm để làm quà như kiểu đi Hà Nội tham quan này nọ luôn hôm nay có một cái ờ, hơi đen đủi mọi người ạ tức là đang dịch à, chưa hết hẳn đấy đâm ra là sẽ không được vào đền Ngọc Sơn mọi người chỉ tham quan ở ngoài thôi nên ra mình sẽ hẹn mọi người lại một cái dịp gần nhất sẽ vào đấy quay à, cụ rùa này nọ để cho mọi người à, xem nhé hôm nay à, cũng à, xin kết thúc cái video mình tới đây mọi người hãy à, subscribe và like giúp mình nhé để có động lực làm những video tiếp theo cảm ơn mọi người đi lượn một vòng thì khát nước quá này chọn đúng cái quán có cái cô em gái có mặc sexy để vào uống cốc nước mía mọi người à, uống xong đi về mọi người nhớ đăng ký và ấn like ủng hộ mình nhé mình có động lực làm những cái video tiếp theo thôi bây giờ là tạm biệt thực sự này hẹn mọi người lại cái tập 2 của à, cái phần tham quan hồ gươm này